con thơ ấu con đã quỳ dưới chân của ngài bóng danh lợi che mờ lý trí theo đường vui nên con lạc lối gieo và chính ngài là vua cứu cho trần gian này thoát tội máu đã rơi giê xu chịu chết ngàn đau thương chúa rồi con đã đi mãi xa bước chân cha chạy theo giấc mơ vội quá và khi con gục ngã mới biết ra rằng lại dành chỉ ấm khổ đau lòng con đây ăn năn quỷ dưới chân cha xin chúa xót thương đời con nguyện thần linh ai sẽ khi con thơ ấu con đã quỳ dưới chân của ngài bóng danh lợi che mờ lý trí theo đường vui nên con lạc lối sẽ hô và chính ngài là vua cứu cho trần gian này thoát tội máu đã rơi giêsu chịu chết ngàn đau thương chúa ơi vì con rồi con đã đi mãi xa bước chân cha chạy theo giấc mơ vội quá và khi con gục ngã mai biết ra rằng lợi danh chỉ ôm khổ đau lòng con đây ăn năn quỳ dưới chân cha xin chúa xót thương đời con nguyện thần linh ngài sẽ thay đổi tâm con đã đi mãi xa bước chân cha chạy theo giấc mơ vội quá và khi con gục ngã mới biết ra rằng lợi dành chỉ ôm khổ đau